ở đâu bà năm ơi về năm ơi bà hoàng ơi cái cục đất cục đai dưới này đủ mẹ lặng hơi ngồi xuống khập gì nè <laughs>

ngoài này nè nó la ôm um sùm á dạ. hiếu ơi hiếu mày đâu rồi hiếu tôi mới nói à, cái tôi nghe cái có thằng nó trả lời vậy nè hiếu nãy giờ nó chìm mất rồi cái tôi nói à, cái con thằng nó nói chìm sao mày không vô trong mày kêu người ta ra cứu là tôi trong nhà tôi chạy tôi đi, đi, kêu cứu rồi liền đó mà tôi đâu biết con cháu sớm này dạ. không biết luôn cái thằng à, con của thằng trung đây mà tôi còn không biết tên mà rồi tới trần tôi ra tôi thấy bốn thằng nó nghe chân cái miễu tôi nói nó dọ tắt cái vỏ tôi nói vậy bốn giờ bốn bay vụ án cái này hả nó nói đi cái này chìm nè giờ năm thằng mất thằng còn bốn nè <laughs> trả lời còn thơ ờ, vậy đó dạ lúc con đang chạy cái sóng gì nó đánh quá trời cái xuồng bắt đầu lắc qua lắc lại nó mới lật lật xuồng xuống lật xuồng xuống xong rồi lúc đó có mình em với anh anh anh lái á, ôm ôm cái xuồng lại ôm đẩy vô còn ba người kia sợ quá sợ xuồng chìm á bơi quảng xong rồi mới à, chạy bơi vô bơi vô xong rồi hai người bơi vô nổi còn anh kia bơi vô mới được nửa chừng à, hết nổi rồi em mới bắt đầu bơi bơi vô vớt lên mà mới vừa dắt lên xong rồi cái cái chìm cái chìm xuống luôn chìm lỏng mất tiêu luôn cái rồi em mới bơi vô xong rồi cũng một hồi kêu người ra cứu cứu anh mà cầm xuống ngoái vô